Xin chào tất cả các bạn nha à, Tối hôm nay mình sẽ làm bài mồi à, để à, tổng kết à, câu cá của năm nha các bạn Đây là mồi khô Mình đã đăng trên kênh đã Đây là có hai lạng mồi khô nha Trứng vịt nè Một quả trứng vịt nha các bạn và một lạng à, cám gà con đây đây là cắm gà con này một lạng các bạn còn đây đây là cắm à, cám cho heo ăn các bạn lại à, viên lớn á cái này mình dùng à, 2 đến 3 lạng cắm heo ăn lớn các bạn hiện trạng mình còn ba lạng nha mình sẽ bỏ vô trong à, đây trộn luôn bây giờ mình sẽ bỏ cắm à, gà vô đây đây là hai làng cắm à, gà con Rồi ok, mình đã bỏ hết uh, à, cắm gà nè, cắm uh, cắm khô nè và cắm heo nha bạn rồi bây giờ mình sẽ ờ, chế nước ờ, nước sôi nè mình sẽ chế nước ờ, sôi vô cho nó, to nó nhanh nhanh tan ra nha các bạn cắm heo này rất có nở nha bạn cứ yên tâm bạn trộn đi không sợ bị mà mình làm nhiêu đây là khoảng ờ, chừng hai kg mồi các bạn để cái mai ta mình làm ờ, video tổng kết của năm ok mình đã ờ, trộn đều hết phần lại rồi các bạn nè. bộ ta trộn sôi rất rất là dễ các bạn yên tâm bạn làm bằng câu nha nó không sợ bị rã mồi nha chúng ta quăng sẽ không bị rã mồi nhưng mà cái này là mình câu ăn c, mình sẽ câu mồi bở nha cái nước nó sẽ tan ra từ từ các bạn bây giờ mình sẽ bỏ à, trứng vịt vô nha đây trứng vịt với lại à, bơ nửa hũ bơ trường an nha các bạn Rồi ok mình đã cho à, trứng vịt quả trứng vịt với lại à, nửa bơ ngang vô đây rồi giờ mình sẽ trộn hết ờ, đều lại các bạn là ok nha rồi ờ, chúc tất các bạn ờ, mai mình sẽ lấy mùa này mình đi câu mình sẽ liền với lại clip luôn các bạn các bạn đón theo dõi nha đi đi đi đi đi đi đi đi, à, khủng rồi à, khủng rồi à, khủng rồi khủng rồi khủng rồi kéo áp ra cái đó khủng rồi khủng rồi khủng rồi giật cái này ơi khủng rồi con này rác hai ba ký á nó kéo mà da đủ quá rồi rôn rôn rôn rôn rồi cũng rồi cũng rồi Ê, cái gần này không dám không dám nha các bạn được mới sửa lại nhẹ thôi cũng có rồi ba ký á nó kéo âm da cỡ đó ba ký á ba ký á chiếc âm da lại đây đừng cho nó ấy nữa cưng cần cần này con không con không dám à, mạnh từ từ thôi cần nào được hết còn chừng nó gói qua cần tao à không có đâu còn lớn á à, chưa kịp chưa, chưa kịp quăng con mồi nữa nó làm như tên lửa én én trôi rồi cái đây cái đây cái ừ. vô con cái chưa vô đâu còn xa mà vô đây sợ gói cần ra thôi chứ mày, mày, mày, mày đi qua đây luôn đi mày đi qua đây luôn nè kìa với nó bò luôn kìa ê nó bò luôn rồi đây đây thấy nó rồi to không to không to trời trời to quá khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi trời trời đã vô đỏ luôn rồi hoàng trời ơi sướng à. lưỡi rồi xúc lưỡi rồi kệ chú giờ cái đệ giờ nó mới đến xúc lưỡi á khủng bạn ơi khủng bạn ơi ừ con này giáo không ba ký không hai ký hai ký mấy á quá khủng bạn ơi đã quá ẹn <laughs> sướng dạ wow khủng bạn ơi thằng khủng bạn ơi để quay con bưng bưng bưng vợ con cá lên nghe quay quay con nha mày gọi tao có thấy mày đâu thấy giờ thấy giờ thấy giờ rồi bấm nút nào à, à, đang quay á thấy chưa rồi rồi dạ. nó ôm cá lên khủng bạn đừng dở cao quá dở vừa ngang ngực mày thôi ừ ok giờ ok giờ chưa có ok tao biết uống nước nào ok đâu đang quay mà ờ. <laughs> chuồng cha đã ẹn ẹn ẹn đó rồi đó từ phút từ <laughs> rồi quá ok các bạn ơi quá phải. ngày hôm nay là tổng kết rồi con con trò này quá khủng luôn rồi <laughs> cái cổ biết đàn luôn rồi con có gì mà sướng hơn không có gì quý hơn độc lập tự do không đúng rồi đây cái phi đây chú đệ à, thử cái phi đi con à, thưởng con cá trâu này là con mập cặt rồi <laughs> mập cặt cho cho trong vỏ bỏ vô kia là eco ecorador quá nặng quá nặng quá nặng quá nặng quá chi là tuyệt vời nó kéo cỡ đó mà không dính mới là ha là cái trôi là phải độ thả mà da nó kéo mà da đi nó không có sảy trôi đỏ đàng hoàng nữa mới ghê mà trôi đỏ trắng lên thường người ta ừ. <laughs> quá chi là ok các bạn ơi quá khủng luôn khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi khủng rồi trôi đỏ sao ra sao ra đâu cho nó nghe kéo ra chơi sao đó chú thả ra thả ra kéo kéo chui kéo nó kéo chui thiệt vậy mày tao đang cương với nó mà ừ đúng rồi cương mà lạnh vô trôi mà khủng mà sợ gì Được, ông quýnh ông dậy cũng hồi vậy bây <laughs> giờ cái kìa bắn bắn giờ giờ giờ cho ổng cái rồi hồi nãy hồi nãy hồi nãy ông giờ cho, cho tao giờ được ừ, giờ kìa lên lên cái đỏ nó rồi đó đó được chưa anh giọt cho nào xuống liền khủng rồi hơi bị to luôn á bốn kg mới giọt nha hai kg không giọt đâu Trời ơi con cá. Cái đỏ. Cái đỏ. Nó to kìa. Đã chưa? Kìa kìa kìa kìa đó kìa kìa kìa. Nó hồn cá không? Hiện tại vẫn đó luôn anh ơi. Trời trời to kìa. Wow, dính hai lưỡi luôn mà, cái gì mà chạy nổi. Đâu vớt mày. Đưa giật vô. Lên. Đó. Rồi. Ôi trời cá bự. Trời ơi đã. Đủ đủ ăn Tết rồi. <laughs> Vừa Tết rồi. Má ăn cái này, hai cái mấy á. Quá to quá to. Bữa có mày luôn anh ơi. Bằng á, bằng á. Trời ơi con cá. Má không cá không? cá đã thiệt chứ cái vịt má qua wow, cá bự cá bự vịt vịt đi nữa đem nướng đây, nướng lửa đây. <laughs> quá đã các bạn má cá hồn cá không cá hồn cá thiệt cái chứ không giờ chút về về chia con cái người được rồi nha à dở ra dở lên cho anh em cùng chiêm ngưỡng con cá À, bưng lên đi. như nãy con á ừ vậy mới ăn thú đã làm ờ, tới bến luôn đã làm tới bến luôn hả đúng rồi tạo niềm vui mà chứ đâu có bán chắc cái đâu mà sợ quan trọng là vui thôi má chút xíu xảy à, đúng rồi đây tạo niềm vui cho anh em đây khủng các bạn có rất là khủng nha con này tầm gần hai kg mấy á hai kg rưỡi á được chưa quá ok cho em cho trong vỏ là ok liền được được cháu được con chú đường con là quá ok rồi thổ hôm nay chúng ta rất trong móng rất là ok cho rất là khủng em chưa được thôi đây hàng cần này giải quyền hàng cần này rất là nhiều các bạn hôm nay câu tới 10 cần lận cầm hai cần nữa là 12 cần rất khủng rất là ok nha các bạn à, <laughs> dễ gì mà <laughs> sáng giờ ở cầm cầm bay mày ăn mày. Cái rất là khủng các bạn. Các bạn nha, à, ngày hôm nay mình ờ, đi ờ, tổng kết của năm cũng là ok các bạn à, kết quả được à, hai con trâu rất khủng các bạn vậy là xong bài 10 của mình nha mời mình đã, đã làm ngày hôm qua các bạn xem và hướng dẫn các bạn được chi tiết một nha đó các bạn có ai có thắc mắc thì các bạn cứ comment ở trong ở trong clip nha các bạn rồi chúc tất cả các bạn một năm mới rất nhiều sức khỏe và lấy sức khỏe đó à, cố gắng à, xem à, những ngày mùa mình mới ra và những ngày mình đi câu cá nha các bạn rồi chúc các bạn năm mới luôn thành công và làm bộ mình câu thật nhiều cá khủng để gửi clip của mình đăng lên chia sẻ vui với cả mọi người các bạn xin chào các bạn nha và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình và các bạn đừng quên nhớ đăng ký kênh để giúp mình đạt một ca người đăng ký nha các bạn giúp bên mình càng ngày càng phát triển các bạn xin chào nha